muôn nhà tình yêu và sự vì tha Noel về đây giúp ta an hòa ta ơn na na na na na na na na na na na nguyện một lòng đơn sơ gửi trao cho người niềm ước mơ đêm nay hài nhi về bên hài nhi Giêsu kinh kinh con con kinh con kinh con chúng gieo vang bao tin vui tràn lan